không chọn để dối mất nhau like it's a song. Pennsylvania một lần mà nay tình có duyên chẳng phận thôi đừng